Xin chào, ở trong video này thì tôi hướng dẫn anh chị em mình là cách chúng ta thêm cái quyền quản trị hoặc là quyền ờ, quảng cáo hoặc là quyền ờ, đọc tin nhắn, quyền ờ, viết nội dung trên cái page của mình. À, chúng ta sẽ thêm cái quyền này cho một cái người khác quản trị page chúng ta. Thế để làm được điều này, chúng ta sẽ làm theo cách sau. Hãy chú ý rằng là tôi hướng dẫn các bạn là ở trên cái page mới nhé, giao diện mới. Tiếp theo là anh chị mình chọn đến cái page mà chúng ta muốn thêm quyền quản trị chẳng hạn ví dụ là tôi muốn à, thêm cái quyền quản trị page cho cái trang này viện nội thất văn phòng Trần Quốc đây thì tôi bấm vào phần chuyển ngay đến cái fanpage này tiếp theo là tôi à, bấm vào phần à, quản lý đây bấm quản lý đây và chị chọn cho tôi là cái đến cái mục là quyền truy cập trang các bạn nhé bấm vào đây rồi thì để thêm người khác quản trị viên cái page này anh chị em bấm vào phần thêm mới đây nhé ở cái phần mà người có quyền truy cập trên Facebook các bạn bấm thêm mới giúp tôi này sau đó bấm tiếp tục này thì họ nói sao là ai có quyền truy cập trang này trên Facebook thì các bạn có nhập địa chỉ email của cái à, v hoặc cái Facebook của bạn vào rồi nhé rồi thì bây giờ chúng ta sẽ là nhập cái địa chỉ email mà anh chị em mình đăng ký cái Facebook à, phụ của bạn hoặc là con v của bạn nhé hoặc là các bạn có thể nhập cái đường link Facebook phụ của ở đây thì tôi sẽ truy cập vào một Facebook phụ đây các bạn xem này thì tôi có một Facebook phụ đây là Minh Hồng chẳng tôi bấm vào bấm vào đây bấm vào phần à, Minh Hồng này đó để anh chị em mình lấy đường link Facebook này các bạn nhé tôi copy Facebook này copy và tôi chuyển qua cái à, bên này tôi dán vào đây các bạn dán pass vào đây đây thì thì là tôi bấm vào chọn Minh Hồng Đấy, copy đường link của Facebook phủ đây bấm chọn và bây giờ là gì với quyền truy cập trên Facebook này thì à, Minh Hồng có thể quản lý những phần sau là nội dung này xóa bài viết vân vân rồi là gửi tin nhắn cho khách hàng này vận động cộng đồng này hoặc là nếu anh chị em mình cho phép người này có toàn quyền kiểm soát để xóa trang của anh chị là có, giống như là gì là quản trị page của bạn thì các bạn bật cái nút ở đây bật lên như này và sau đó anh chị em mình bấm phần cấp quyền truy cập cho nó các bạn nhé bấm vào cấp quyền ví dụ cho cái Facebook này là quản trị page đó quản lý toàn quyền luôn thì thì tôi bấm vào phần cấp truyền quy, truy cập còn nếu như các bạn mà muốn gì à, muốn cái Facebook này chỉ có quyền quảng cáo hoặc là quyền à, đăng tải nội dung hoặc là gửi tin nhắn cho khách hàng các bạn thì tắt lại đi đó, hoặc là một số quyền cao cấp hơn thì anh, anh chị em mình để gì là cấp quyền truy cập cho họ sau đó bấm vào phần cấp quyền truy cập và bây giờ là Facebook đã bảo là vì lý do bảo mật hãy nhập mẹ mật khẩu Facebook cá nhân của bạn các bạn nhớ là nhập cái mật khẩu Facebook cá nhân mà các bạn muốn cấp quyền truy cập cho Facebook phụ kia là không phải nhập cái mật khẩu Facebook cá nhân phụ nhé để nhập mật khẩu Facebook chính của bạn tức là Facebook này nó đang bình thường đang quản trị cái page này mà anh chị em mình muốn là chuyển cho cái Facebook phụ đúng không thì hãy nhập cái gì mật khẩu của Facebook chính các bạn nhé tôi sẽ nhập mật khẩu Facebook chính vào đây rồi tôi đã nhập uh, mật khẩu Facebook chính của tôi vào đây rồi tôi bấm xác nhận này và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái gì cái Facebook phụ của, của chúng ta đúng không là, là chúng ta sẽ bấm đồng ý tôi chuyển qua cái Facebook phụ cho bạn xem này bấm F5 lại thì sau đó anh chị em mình bấm vào hình của chuông nhé bấm hình của chuông này nó sẽ có một thông báo và Phạm Thanh Bình đã mời bạn quản lý trang nội thất văn phòng đây bấm vào đây và sau đó tôi bấm phần phần xem lại lời mời và tôi bấm vào phần tiếp và tôi bấm vào phần chấp nhận bấm chuyển ngay này và như vậy là cái Facebook phụ này là có toàn quyền truy cập có thể xóa cái page này đó vân vân đó làm tất cả mọi quyền trên đây họ xóa họ quản lý họ đẩy cái khác họ có thể đẩy gì đẩy tôi ra khỏi gì khỏi quyền quản trị viên tôi bấm vào đây đó được bạn xem này và họ có thể xóa tôi nhé xóa tôi ra khỏi quyền gì gỡ quyền truy cập của tôi ra đây đó như vậy tôi đã hướng dẫn anh chị em mình là cách chúng ta dùng con via hoặc là một cái facebook phụ để anh chị em mình à, làm quản trị viên ở trên fanpage của anh chị anh chị thấy đoạn video là hay hãy nhớ bấm đăng ký kênh của tôi là phạm thanh bình xin chào và hẹn anh chị ở trong video tiếp theo của tôi